chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo đầm cho bé gái xinh xắn như thế này Chân váy thì mình có làm họa tiết tần giúp cho phần chân váy của mình nó được đẹp hơn ha Mẫu này thì phần cổ mình có làm họa tiết cổ vuông nè Cổ vuông một góc 90 độ Và mặt sau cũng có làm cài nút cho bé dễ dàng mặc vào hơn ha Các bạn có thể đổi màu hoặc là tăng giảm size theo tuổi mà các bạn cần móc để làm được mẫu này thì dụng cụ đơn giản, mình sử dụng đem niêu cốt tông của 125g sợi len của mình là mát S và chữ đỏ độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm và kim móc ở đây thì mình sử dụng kim 4.0 mm nè những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len khi đưa vào so sánh độ dày của đầu kim nó sẽ to gấp đôi so với sợi len ha giúp cho cái phần thân váy của mình nó được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len nè một hạt nút cài thì ở đây mình sử dụng nút khoảng tầm 2 cm và thước dây để đo size thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút để xác định được cái xích đầu tiên cần gây nên tức là cái cách tăng giảm size cho phần cổ áo mình có làm một clip ngắn nói về cách tăng giảm size cho cái mẫu cổ áo này các bạn có thể nhấp vào link bên dưới để tham khảo nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Đối với size này thì mình sẽ gây nên tổng cộng là 61 mũi móc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau khi đã móc lên được 61 mũi móc, mỗi cạnh của mình sẽ là 13 chân móc, 4 góc vuông mỗi góc vuông sẽ là hai chân móc, còn dư một mũi móc thì đối với mẫu cổ này mình có tạo một cái phần để cài nút ở phía sau nên còn cái dư mũi móc đó mình sẽ làm cho cạnh sau luôn tức là cạnh sau của mình sẽ là 14 mũi móc 14 mũi móc đó chia đôi ra tạo hai bên mình sẽ có 7 mũi ha các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó ta đâm kim vào chân thứ 61 móc vào đó một mũi kép đơn làm tương tự cho mình cho 6 chân còn lại tức là mình sẽ có tổng cộng là 7 mũi kép đơn vào 7 chân móc liên tiếp kép đơn thứ ba vào chân thứ ba mũi kép đơn thứ tư vào chân móc thứ tư tiếp tục kép đơn thứ năm vào chân móc thứ năm mũi kép đơn thứ sáu vào chân móc thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy vào chân móc thứ bảy khi có cho mình được 7 mũi kép đơn vào 7 chân liên tiếp rồi họa tiết của mình là góc vuông 90 độ cho nên chân kế tiếp móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc được hai mũi kép đơn vào cùng chân móc tiếp tục móc lên một mũi xích sau đó đâm kim vào chân kế bên và móc vào đó hai mũi kép đơn tạo một góc vuông đầu tiên ha đã có được góc vuông đầu tiên rồi thì tiếp tục cạnh tiếp theo của mình là 13 chân móc các bạn sẽ móc cho mình 13 chân đó mỗi chân là một mũi kép đơn ha ta sẽ có được 13 mũi kép đơn vào 13 chân liên tiếp Khi có được 13 mũi kép đơn liên tiếp tạo ra một cạnh của phần bên vai rồi thì tiếp tục hai chân kế tiếp tạo một góc vuông. Chân đầu tiên sẽ là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Được hai mũi kép đơn vào cùng chân móc rồi móc lên một mũi móc xích và chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Ta có được góc vuông thứ hai cạnh tiếp theo sẽ là cạnh thân trước thì thân trước các bạn cũng móc cho mình 13 mũi kép đơn và 13 chân liên tiếp Kết thúc 13 mũi kép đơn thì tiếp tục tạo cái góc vuông thứ ba hai chân liên tiếp ha giống như cái góc vuông này nè chân kế bên thì móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc sau đó gây nên một mũi móc xích và móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn để ta tạo góc vuông thứ ba ha hoàn tất được góc vuông thứ ba rồi thì cạnh tiếp theo sẽ là phần vai còn lại thì giống như cái phần thân trước cũng như là cạnh vai đầu tiên các bạn cũng móc cho mình 13 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn ha Tiếp tục sẽ là cái góc vuông thứ tư và là góc vuông cuối cùng của phần cổ. Các bạn cũng làm tương tự cho mình nè, chân kế bên móc hai mũi kép đơn. Gây nên một xích, tiếp tục chân kế tiếp hai mũi kép đơn để tạo cái góc vuông cuối cùng. Khi hoàn tất được góc vuông cuối cùng rồi thì còn lại 7 cái mũi đó. 7 cái mũi cuối cùng này nó ghép với 7 mũi đầu tiên ta có 14 mũi ha. Móc cho mình 7 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba vào chân thứ ba khi đã móc đến các cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa nè các bạn móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha làm tương tự cho mình cho đến hết kép đơn thứ sáu nè và kép đơn thứ bảy vào chân móc cuối cùng ta sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên tiếp tục móc lên hai mũi móc xích các bạn đặt cho mình cái phần ờ, xích đầu tiên này vào trên cái phần mặt phẳng nè thì mình sẽ tạo ra được một cái hình vuông như thế này đây đây là thân trước hai bên vai và thân sau thân sau mình làm cài nút ha nên mình sẽ làm nhiều hơn thân trước cũng như hai bên vai một cho đến hai mũi để mình tạo cái khoảng cách để mình cài nút nè và khi mình gặp cái phần cổ lại hai bên vai nè gặp lại ha thân sau tạo cài nút nè nó sẽ tạo cho mình ra được một cái góc 90 độ như thế này ta sẽ có được cái phần cổ vuông như thế này ha tiếp tục các cái hàng móc tiếp theo nè khi gây nên được hai mũi móc xích rồi mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo bằng cách quay ngược đầu móc lại lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc mà mình có ở đây mỗi chân làm một mũi kép đơn móc cho mình cho đến cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp ha kép đơn đầu tiên nè tiếp tục làm tương tự kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba tương tự cho đến cái khoảng trống xích nha sau khi đã móc cho mình các cái mũi kép đơn đến cái khoảng trống xích của cái góc vuông đầu tiên này rồi thì cái khoảng trống này các bạn sẽ móc cho mình một cái góc vuông tương tự như bên trên vào cùng một cái khoảng trống này thôi ha ta sẽ có hai mũi kép đơn vào khoảng trống được hai mũi kép đơn rồi móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa như vậy là ta sẽ được một cái góc vuông đầu tiên cho hàng thứ hai tiếp tục để móc cho cái cạnh vai bên cạnh này các bạn sẽ để ý cho mình nè ở cái góc vuông mà mình móc ở đây nó có 4 mũi kép đơn vào cái khoảng trống đó thì 4 mũi kép đơn này nó sẽ có cái độ dày ở phía dưới này đến cái cạnh vai này các bạn sẽ không móc vào cái chân đầu tiên ha thì cái chân đầu tiên khi mình vén bốn cái chân móc của cái góc vuông đó, đó nó sẽ thấy cái chân đầu tiên nè nhưng mà các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn thì lúc này cái mũi mà mình bỏ qua đó nè cái độ dày của cái góc vuông này nó sẽ giúp mình che được cái khoảng cách mà mình bỏ đi một mũi này ha tiếp tục các chân móc còn lại thì các bạn sẽ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến góc vuông thứ hai mà mình gặp khi đã móc được đến cái góc vuông thứ hai thì làm tương tự như cái góc vuông đầu tiên ta sẽ móc vào cái khoảng trống xích chính giữa đó hai kép một xích và hai kép để tạo góc vuông thứ hai cho hàng này ha hai kép đơn nè sau đó gây nên một mũi xích và tiếp tục mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư tạo ra được cái góc thứ hai cho cái hàng thứ hai này rồi thì tiếp tục ha chân đầu tiên của cái cạnh tiếp theo sẽ không móc vào chân đó mà móc vào cái chân thứ hai của cái cạnh này ha đây chân đầu tiên nè không móc vào chân đầu tiên nha mà móc vào cái chân thứ hai một mũi kép đơn lúc này độ dày của cái góc vuông này nó cũng giúp mình che được cái mũi móc mà mình bỏ qua ha mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại tương tự cho hai góc này cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ ba thì cũng làm tương tự giống như hàng móc thứ hai mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp chân thứ ba một mũi kép đơn nè chân thứ tư khi đã móc được đến cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp của hàng thứ ba thì các bạn sẽ làm tương tự như hàng bên trên móc vào khoảng trống xích này một góc vuông gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống đó ta sẽ được cái góc vuông đầu tiên của hàng thứ ba cạnh bên này thì cũng làm tương tự bỏ qua chân đầu tiên ha chân đầu tiên là thẳng với cái thân của mũi kép đơn đầu tiên nè móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết hàng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và mỗi hàng móc mình cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên của cái à, cạnh tiếp theo ha móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đặt cái phần cổ áo lên trên mặt phẳng diện tích của cái phần thân nó càng lúc càng rộng ra hơn nè ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn gặp cái phần cổ lại như trên màn hình mình có để nè móc làm sao cho khi mà mình sử dụng thước dây để mình đo hai cái khoảng cách giữa hai cái góc này nè nó sẽ bằng một nửa so với số đo vòng ngực của bé ha còn về phần số đo thì mình có để ở dưới phần bình luận các bạn có thể nhấp vào bình luận để tham khảo số đo sau đó mình tăng size phù hợp đối với size này mình đã gây nên tổng cộng là 5 hàng móc thì tiếp tục khi mà các bạn đặt cho mình cái phần cổ áo này xuống cái mặt phẳng nè đây là cái phần thân sau tạo cài nút ha ta sử dụng thước dây để mình đo đo khoảng cách từ hai cái góc vuông mà mình có được của cái phần mà mặt phẳng này nè nó đã bằng một nửa so với cái số đo vòng ngực mà mình cần có rồi nè thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại và móc cái phần thân dưới khi kết thúc cái hàng này rồi các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái đầu còn lại tức là mình sẽ nối lại ha 14 mũi này mình sẽ chừa ra hai chân móc để mình tạo cái khoảng trống cài nút các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân thứ ba của cái mặt còn lại móc vào một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích đây mình đã nối lại được rồi ha thì lát nữa mình sẽ chập cái phần này lại bây giờ mình sẽ nối móc cái phần tiếp theo trước cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn và tương tự cho đến góc vuông đầu tiên ha sau khi mình đã móc được các cái mũi kép đơn ở cái cạnh này cho đến cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp nè khác với các hàng móc bên trên cái khoảng trống xích đó mình móc một góc vuông thì lúc này các bạn móc cho mình hai kép đơn vào đây được hai mũi kép đơn vào khoảng trống đó rồi các cái mũi xích tiếp theo nó sẽ giúp mình tạo ra được một cái độ rộng dư cho toàn bộ cái vòng ngực của cái phần thân áo này giúp cho bé mặc vào nó được rộng rãi ở phần ngực ha nó có thể nằm trong tầm khoảng 1 cho đến 5 cm là vừa đẹp ở đây mình sẽ móc lên hai mũi móc xích tương đương với 1 cm sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển kim đến cái góc vuông thứ hai là cái góc vuông của cái cạnh vai nè là có góc vuông thứ nhất rồi ha thì tiếp tục bỏ qua cái cạnh của phần vai và móc vào cái góc vuông sát của cái cạnh vai ha móc cho mình vào đây hai kép đơn thì như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình có thể luồn cánh tay vào ha giúp cho bé mặc vào có thể thoải mái hơn tiếp tục là cái cạnh thân trước thì đối với các cái hàng bên trên mình bỏ qua chân móc đầu tiên để mình móc cho cái cạnh này còn lúc này các bạn sẽ không bỏ qua mũi nữa mà các bạn móc liên tiếp cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn luôn ta sẽ không bỏ qua mũi nữa nha đây móc tiếp theo cho mình các cái chân móc kế bên luôn nè mỗi chân làm một mũi kép đơn móc cho đến hết khi móc đến cái góc vuông thứ ba thì tương tự giống như hai cái góc vuông kia các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống đó hai mũi kép đơn và cái phần luồn cánh tay bên này nó cũng tương tự như bên này các bạn cũng móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó di chuyển kim bỏ qua cái cạnh vai này ha móc vào cái góc vuông cuối cùng hai mũi kép đơn sau đó làm tiếp tục các cái chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha không bỏ qua mũi mà mỗi chân cứ móc liên tiếp một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi các bạn móc cho mình cho đến cuối vòng móc này còn dư lại hai cái mũi móc này thì hai mũi móc này mình sẽ tiến hành nẹp với hai mũi móc mà ta bỏ qua đầu tiên các bạn sẽ đưa cho mình hai mũi móc này sát với hai mũi móc mà mình vừa chưa ra nè ta có thể đặt ở phía trên hoặc là phía dưới cũng được ha sau đó mình sẽ đâm kim vào hai chân móc mà hai cái chân móc này nó sẽ tương ứng với nhau nha sau đó móc vào đây một mũi kép đơn và tiếp tục làm tương tự cho hai cái chân móc còn lại nè đâm kim vào hai chân song song với nhau móc vào một mũi kép đơn móc đến điểm kết thúc rồi móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời sau đó gây nên hai mũi xích như vậy là phần thân trên của mình nó sẽ có một cái khoảng để mình có thể cài nút nè và nó khít ở cái đầu dưới ha ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng rộng hơn so với cái vòng ngực khoảng tầm 2 cm đây mình sẽ có được cái phần thân trên như thế này đây là cái độ rộng để luồn cánh tay nè đây là cái độ rộng phần ngực ha độ rộng cánh tay còn lại tiếp tục thì mình sẽ móc cái phần thân dưới nè đối với phần thân dưới thì cũng đơn giản rồi cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc vì lúc này mình đã có cái chân móc cụ thể rồi ha chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc móc cho mình vào cái chân đầu tiên một mũi kép đơn trước sau đó tiếp tục làm tương tự cho cái chân móc còn lại móc tương tự cho mình cho đến khoảng trống ở cái phần nách thì ở đây mình có hai xích cũng móc cho mình vào hai chân đó mỗi chân là một mũi kép đơn ha và mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại tương tự như bên này cũng vậy móc cho đến cuối hàng khi móc đến cuối hàng rồi móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích ta sẽ tạo ra được một cái hàng móc bao trùm được cái phần ngực ha hàng móc tiếp theo thì cũng làm tương tự như hàng móc này mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các bạn cũng làm tương tự cho đến hết vòng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các bạn có thể móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ cao từ phần cổ áo cho đến cái hàng móc mà mình thêm cuối cùng đó nó có thể che được cái phần ngực hoặc là dưới ngực một tí cũng được ha size này dành cho bé nhỏ nên mình chỉ dừng lại ở hai hàng móc phần thân đi xuống tiếp tục kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời bây giờ mình sẽ tạo cái tầng đầu tiên cho cái phần chân váy phía dưới từ đây móc lên 3 mũi móc xích thì 3 mũi móc xích mà mình gây nên sẽ tương đương với một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách nè tức là đoạn đầu tiên thì mình sẽ có 4 mũi móc xích ha sau đó ta sẽ đâm kim vào chân mình móc mũi dời kết thúc của cái hàng phía dưới móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là ta sẽ tạo ra được một họa tiết như thế này một kép một xích và một kép nè các họa tiết tiếp theo thì mình cũng móc vào cùng một chân móc một kép một xích và một kép ha tùy vào độ rộng của chân váy các bạn muốn cho nó có cái độ rộng xòe nhiều hoặc là xòe ít thì cái khoảng cách này các bạn sẽ cách cho mình tầm khoảng 1 cho đến hai chân móc xòe rộng thì các bạn cách một mũi móc còn xòe ít thì các bạn sẽ cách cho mình hai chân ha đối với mẫu này thì mình sẽ bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một kép một xích và một kép ta tạo ra được họa tiết thứ hai nè họa tiết tiếp theo sẽ cách hai mũi xích sau đó bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một kép một xích và một kép ta có được họa tiết thứ ba và mỗi họa tiết nó sẽ cách nhau là hai mũi móc xích khoảng cách ở phía dưới nó sẽ cách nhau là hai chân móc hả? các bạn cũng có thể cách nhau một chân móc cũng được và các bạn sắp xếp làm sao cho mình khi mình móc cho đến cuối hàng tổng số họa tiết của mình nó sẽ chia hết cho 4 là được nha lên hai xích nè bỏ qua một hoặc là hai chân hả, sau đó móc vào chân tiếp theo một kép một xích và một kép móc tương tự cho đến cuối hàng móc sau khi các bạn đã móc cho mình các cái họa tiết này cho đến cuối hàng móc nè khi mà mình đếm cái họa tiết này của mình một kép một xích và một kép 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Còn thiếu một mũi nữa thì tổng số mũi này của mình nó sẽ chia hết cho 4. Thì các bạn đến cho mình ở cái khoảng cách cuối cùng của mình nè. Một hàng móc nó có thể cách nhau là một hoặc là hai chân móc ha, tùy vào cái số lượng à, họa tiết của các bạn móc để móc thêm một họa tiết nữa các bạn có thể cắt cho mình một chân móc nè móc vào cái chân kế bên một kép một xích và một kép để tạo ra họa tiết thứ 24 cho tổng cái số họa tiết này chỉ hết cho 4 ha khi có được cái họa tiết cuối cùng rồi móc lên hai mũi móc xích sau đó mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi mà mình gây nên đầu tiên móc vào đó cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng và để tiếp tục móc cái họa tiết của hàng tiếp theo các bạn sẽ dời cho mình kim vào khoảng trống của họa tiết đầu tiên móc vào đó một mũi dời từ đây gây nên 4 mũi móc xích thì ba mũi đầu tiên được tính là một mũi kép đơn mũi móc xích thứ tư là khoảng cách thì tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống đó một mũi kép đơn nữa như vậy là mình được họa tiết đầu tiên cho hàng móc thứ hai một kép một xích và một kép ha tiếp tục móc lên hai mũi móc xích đến chính giữa của cái họa tiết thứ hai thì khoảng trống này các bạn móc cho mình hai kép đơn liên tiếp với nhau sau đó tiếp tục móc lên một mũi móc xích móc vào hai kép đơn liên tiếp lần thứ hai lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn liên tiếp lần thứ ba lên một xích hai mũi kép đơn liên tiếp lần thứ tư như vậy là mình sẽ có tổng cộng là 4 lần liên tiếp móc hai mũi kép đơn ha và hai mũi kép đơn nó sẽ cách nhau là một xích nè ta tạo ra một cụm cánh quạt như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích họa tiết thứ ba của mình nè các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống này một kép một xích và một kép họa tiết này nó sẽ giống với cái họa tiết đầu tiên của mình nha móc lên hai mũi móc xích đến cái họa tiết thứ tư của hàng bên trên á thì cái khoảng trống đó móc cho mình ba mũi kép đơn liên tiếp với nhau nha như vậy là bốn họa tiết của hàng đầu tiên ta sẽ tạo lên được bốn họa tiết của hàng thứ hai như thế này họa tiết đầu tiên là kép xích và kép họa tiết thứ hai là một cánh quạt họa tiết thứ ba là kép xích kép và họa tiết thứ tư là ba kép đơn ha móc tương tự cho mình cho đến cuối cụm này nhé tức là chân tiếp theo này móc lên hai xích bốn cái cụm tiếp theo thì cụm đầu tiên móc một kép một xích và một kép làm tương tự giống như cái cụm đầu tiên ha cụm thứ hai là cụm cánh quạt nè móc lên hai xích móc vào khoảng trống này hai kép đơn liên tiếp lần thứ nhất lên một xích hai kép đơn liên tiếp lần thứ hai lên một xích hai kép đơn liên tiếp lần thứ ba lên một xích và tiếp tục hai kép đơn liên tiếp lần thứ tư được cái họa tiết cánh quạt này rồi nè thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích cộng tiếp theo là một kép một xích và một kép ha vào cái khoảng trống tiếp theo nè lên hai xích và cái cụm thứ tư là cụm cuối cùng móc vào 3 mũi kép đơn ta có được cái cụm thứ hai vào bốn khoảng trống như thế này móc tương tự cho mình cho đến hết ha Khi hoàn tất cho mình được đến cuối thì cái cụm cuối cùng của mình do tổng số cái cụm đầu tiên chia hết cho 4 nên cụm cuối cùng của hàng thứ hai nó cũng kết thúc là 3 mũi kép đơn ha. Từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba của 4 mũi mà mình gây nên đầu tiên. Móc vào chân xích thứ ba một mũi giờ để ta kết thúc hàng thứ hai. Tiếp tục mình sẽ dời kim vào khoảng trống chính giữa của cái họa tiết đầu tiên này móc vào đó một mũi dời từ đây gây nên 4 mũi móc xích làm tương tự cho mình giống như cái cụm đầu tiên của hàng phía dưới ha móc vào khoảng trống đó một mũi kép đơn nữa như vậy là ở hàng thứ ba cụm đầu tiên của mình cũng là một kép một xích và một kép tiếp tục đến cái cụm thứ hai nè các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích ta hoàn tất được họa tiết thứ hai của hàng thứ ba và cái họa tiết thứ hai này nó sẽ ít hơn họa tiết ở bên trên 3 mũi móc ha để có thể dễ dàng nhận biết được số mũi móc các bạn sẽ để ý cho mình họa tiết này mình sẽ tiến hành giảm mũi và họa tiết thứ tư của mỗi cụm mình sẽ tiến hành tăng mũi ha móc lên hai xích sau đó họa tiết thứ ba móc cho mình một kép một xích và một kép được cái họa tiết thứ ba rồi móc lên hai mũi móc xích họa tiết thứ tư là họa tiết cuối cùng của cái cụm này thì ở đây mình giảm đi 3 mũi khi đã giảm 3 mũi rồi họa tiết thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi thì ở đây mình có 3 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn để mình tăng lên lại 3 mũi chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè tiếp tục chân thứ hai hai mũi kép đơn và chân thứ ba cũng móc hai mũi kép đơn cụm thứ tư này mình tăng được 3 mũi nó sẽ bù lại cho cái cụm à, thứ hai của mình bị mất đi 3 mũi ha và cái hàng móc này mình sẽ có được cái cụm móc như thế này móc lên hai xích tiếp tục làm tương tự cho mình ha cụm này thì móc một kép một xích và một kép móc lên hai mũi xích các bạn làm tương tự cho mình cho đến hết với cái cụm này nha gồm có bốn họa tiết nè một nè họa tiết thứ hai họa tiết thứ ba và họa tiết thứ tư bốn họa tiết cho một cụm sau khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi nè thì cái cụm cuối cùng của mình kết thúc cũng giống như cụm đầu tiên ha bốn họa tiết tiếp tục móc lên hai mũi xích đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào đó một mũi dời sau đó di chuyển kim đến chính giữa của cái họa tiết đầu tiên này thì làm tương tự giống như các cái hàng phía dưới á, mình sẽ tạo ra cái họa tiết một kép một xích và một kép lên 4 xích nè móc vào đó một mũi kép đơn nữa ta sẽ có một cái họa tiết đầu tiên khi có được họa tiết đầu tiên rồi tiếp tục móc lên hai mũi xích họa tiết thứ hai lúc này mình có hai khoảng trống thì mỗi khoảng trống móc cho mình hai mũi kép đơn và cách nhau là một xích khoảng trống đầu tiên nè tiếp tục móc lên một xích khoảng trống thứ hai cũng móc hai kép đơn vào cùng một khoảng trống ha như vậy là họa tiết này mình sẽ giảm đi được 3 mũi móc nè để có thể dễ hiểu hơn được thì các bạn sẽ để ý cho mình ở họa tiết thứ hai mình giảm đi bao nhiêu mũi thì cái số mũi giảm đó các bạn sẽ đưa cái số mũi giảm đó qua cái họa tiết thứ tư để mình tăng lại cho cái cụm của mình nó không có bị mất mũi ha tăng lại ở cái họa tiết thứ tư nè thì ở đây mình đã giảm đi được 3 ờ, mũi rồi ha lên hai xích họa tiết này thì sẽ giống như các hàng bên trên một kép một xích và một kép móc lên hai xích bên này sẽ tăng 3 mũi ha bên này giảm 3 rồi nè thì sẽ giảm cái 3 đó mình tăng lại qua cái họa tiết bên này và để tăng thì cũng đơn giản ha ba mũi tăng đó các bạn sẽ chia đều cho mình ở ba chân móc xen kẽ với nhau nè chân đầu tiên hai mũi kép đơn tức mình đã tăng một mũi rồi nè các chân còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn móc cho mình đến cái chân nằm chính giữa hoặc là các bạn cũng có thể phối cho mình vào một chân bất kỳ ở hàng chính giữa này nha chân thứ ba nè mình sẽ tăng ở chân thứ tư móc vào chân thứ tư hai kép đơn như vậy là mình sẽ tăng được mũi thứ hai ha các chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn và móc đến chân cuối cùng chân cuối cùng mình cũng tăng lên được một mũi tức là mình sẽ móc vào chân cuối cùng hai mũi kép đơn vào cùng chân móc để mình tăng lại cái mũi thứ ba nhé ta hoàn tất được cái họa tiết thứ tư của cụm tăng lên được 3 mũi ha các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối nè lên hai xích họa tiết đầu tiên một kép một xích và một kép lên hai xích sau đó tiếp tục làm tương tự giống như cái cụm này sau khi móc đến cuối hàng thì cái cụm cuối cùng của mình cũng sẽ tạo ra bốn họa tiết như thế này kết thúc tiếp tục móc lên hai mũi xích ha sau đó mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời và các bạn cũng làm giống như các cái hàng bên trên nè dời cái chân móc vào khoảng trống chính giữa của cái họa tiết này móc lên bốn mũi xích sau đó móc vào đó một mũi kép đơn để ta tạo ra họa tiết đầu tiên lên hai xích lúc này mình còn lại một khoảng trống thì một khoảng trống đó cũng móc cho mình hai kép đơn liên tiếp hàng này thì cũng ít hơn cái hàng bên trên ha họa tiết này cũng ít hơn họa tiết bên trên 3 mũi móc thì móc lên hai mũi xích họa tiết thứ ba sẽ làm tương tự như các cái họa tiết bên trên móc một kép một xích một kép vào đây đến cái họa tiết thứ tư nè ở đây mình giảm đi 3 mũi thì ở đây mình cũng tăng 3 mũi lên hai xích mũi đầu tiên sẽ tăng ở chân đầu tiên mũi thứ ba tăng ở chân cuối cùng và mũi thứ hai tăng ở một chân móc bất kỳ nằm chính giữa nha đây chân đầu tiên móc hai kép đơn các chân nằm chính giữa thì tăng vào một chân bất kỳ mình sẽ tăng vào cái chân này ha chân nằm chính giữa nè các chân còn lại mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn và móc đến chân cuối cùng chân cuối cùng móc hai mũi kép đơn để tăng lên mũi thứ ba ta sẽ tăng lên được 3 mũi ha móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết hàng đến cuối hàng thì các bạn cũng đâm kim vào cái chân xích thứ ba nè sau đó mình sẽ dời mũi đến đây và mình cũng móc họa tiết tương tự như các hàng bên dưới móc tiếp vào đó một mũi kép đơn ta tạo ra được họa tiết đầu tiên được cái họa tiết đầu tiên rồi nè đến cái họa tiết thứ hai các bạn để ý cho mình ở hàng bên dưới ta có nè hai xích hai kép và hai xích tạo ra 6 mũi ha thì hàng chuẩn bị móc đây nó sẽ giảm đi 3 mũi các bạn sẽ giảm cho mình một mũi xích ở cái điểm đầu tiên giảm ở đây một mũi xích giảm ở đây một mũi kép và giảm đây một mũi xích ha thì lúc này mình sẽ gây nên một mũi xích sau đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ hai của hai mũi kép đơn liên tiếp phía dưới nè có thể móc vào chân thứ nhất cũng được hoặc chân thứ hai cũng được ha một kép đơn sau đó lên một xích như vậy là họa tiết này của mình sẽ có một xích một kép và một xích ít hơn hàng phía dưới 3 mũi ha tiếp tục đâm kim đến cái họa tiết thứ ba móc vào một kép một xích và một kép họa tiết này mình giảm đi 3 mũi móc nè ta có một xích một kép và một xích ít hơn hàng phía dưới 3 mũi rồi thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi xích và mình di chuyển kim đến cái họa tiết thứ tư của cặp này ha và ta cũng tăng một mũi ở điểm đầu một mũi điểm giữa và một mũi điểm cuối hai kép và cùng một chân móc các chân nằm chính giữa mỗi chân một mũi kép đơn chọn một chân móc bất kỳ để móc hai mũi kép đơn ta sẽ lấy chân này để móc hai kép đơn ha tăng được điểm thứ hai nè sau đó móc đến cái chân móc cuối cùng và chân cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ta tăng lại được 3 mũi nè một mũi đầu một mũi giữa và một mũi cuối nó bù lại cho họa tiết thứ hai ha và các bạn sẽ làm tương tự cho mình móc lên hai mũi xích và tiếp tục cụm thứ hai nè và đây một kép một xích một kép và móc tương tự cho mình cho cái cụm này tương tự cho đến cuối hoàn tất được đến cuối móc lên hai xích tương tự như cái hàng bên trên đâm vào xích thứ ba móc một dời dời kim vào khoảng trống chính giữa móc một dời móc lên 4 mũi xích móc vào đó một kép đơn ta có được họa tiết đầu tiên ở cái họa tiết thứ hai của hàng bên dưới mình có một xích một kép và một xích tức là mình sẽ có 3 mũi móc thì để giảm đi 3 mũi móc đó các bạn sẽ không tạo khoảng cách nữa mà mình sẽ bỏ qua luôn ba cái mũi mà mình có ở đây tức là một xích một kép một xích ha sau đó mình di chuyển kim đến họa tiết thứ ba móc vào một kép một xích và một kép như vậy là ở đây mình mất đi cái họa tiết thứ hai tức là mình mất đi 3 mũi còn lại cái cụm thứ nhất và cụm thứ ba thôi nè lúc này khi các bạn tạo cái độ căng cho cái họa tiết của mình thì nó sẽ tạo ra một cái hình giọt nước như thế này tiếp tục móc lên hai mũi xích ở đây mình giảm đi 3 mũi rồi thì bên này các bạn sẽ tăng lên cho mình 3 mũi một đầu một giữa và một cuối chân đầu móc hai mũi kép đơn sau đó tăng một điểm chính giữa nữa và một điểm cuối cùng nữa ha móc cho hết cái họa tiết này mình sẽ được một cái cụm móc như thế này ha và các bạn sẽ móc cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối khi hoàn tất được đến cuối hàng thì cái cụm cuối cùng của mình nó cũng tương tự như cụm đầu tiên ha họa tiết của mình nó lộ rõ hơn rồi nè ta sẽ móc tiếp một hàng tiếp theo để kết thúc đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời dời kim vào chính giữa của họa tiết móc một mũi dời ở đây nè mình có hai cụm một kép một xích một kép cụm thứ hai một kép một xích một kép tức là có 6 mũi ha mình sẽ tiếp tục tạo ra một cái họa tiết 3 mũi ở đây lên cho mình 4 mũi xích sau đó mình bỏ qua cái khoảng trống mà mình móc đầu tiên đó móc vào cái khoảng trống của cái họa tiết thứ hai ở bên trên á móc vào đó một mũi kép đơn móc lên hai mũi xích sau đó ở đây mình cũng tăng lên 3 mũi ha một mũi đầu một mũi giữa và một mũi cuối mũi đầu hai mũi kép đơn tương tự các chân nằm chính giữa mỗi chân một mũi kép đơn chọn một chân móc nằm chính giữa móc hai kép đơn và móc cho các chân móc cuối cùng ta sẽ có cái họa tiết như thế này đây ha một kép nè một xích một kép sau đó cái cụm cánh quạt khi đã móc cho mình được đến cuối rồi cái họa tiết cánh quạt của mình nó sẽ lộ rõ hơn và họa tiết giọt nước của mình nó sẽ kết thúc là một kép một xích và một kép nè cách nhau giữa họa tiết này với cái họa tiết cánh quạt nó sẽ là hai mũi xích đây là họa tiết giọt nước của mình ha và đây là họa tiết cánh quạt nè nó sẽ lộ rõ hơn như vậy là ta sẽ hoàn tất được tầng đầu tiên của phần chân váy kết thúc móc lên hai mũi móc xích và tương tự cũng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của bốn mũi ta gây nên đầu tiên móc vào một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len sau đó mình sẽ tiến hành giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ta có được cái tầng đầu tiên bây giờ mình sẽ móc tiếp cái tầng thứ hai ha để móc được tầng thứ hai thì các bạn sẽ lật cho mình cái tầng đầu tiên lên trên nè tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút để móc được cái tầng thứ hai các bạn để ý cho mình ở cái tầng thứ nhất hàng đầu tiên của mình là một kép một xích và một kép cách nhau là hai chân móc nè thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mà mình móc hai cái kép đó vào cùng một chân á tức là khi mà mình đâm kim từ trong ra ngoài nó sẽ nằm ở chính giữa của hai cái mũi kép đơn đó ha nhưng mà ta đâm kim vào cùng một chân móc sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích ba mũi này mình tính là một mũi kép đơn rồi thì ở phía dưới nè khoảng cách của họa tiết này với cái họa tiết thứ hai cách nhau là hai chân móc để giúp cho độ rộng của tầng thứ hai nó không bị quá ôm sát vào phần mông các bạn sẽ cách cho mình lên 4 mũi xích tức là xích đầu tiên này của mình là 7 mũi xích ha sau đó ta sẽ đâm kim vào chính giữa tức là cái chân móc mà mình móc hai kép đơn này nè lúc này đâm kim thì nó sẽ nằm chính giữa như thế này ha đây móc vào đây một mũi kép đơn nè ta có khoảng cách như thế này móc tiếp lên 4 mũi móc xích tạo khoảng cách sau đó đâm kim vào chính giữa của họa tiết kế bên nè cũng móc vào đó một mũi kép đơn ha đây như mặt trước mình nhìn nè đâm vào chính giữa của hai mũi kép đơn cùng một chân móc móc vào đây một mũi kép đơn sau đó cách nhau là bốn mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến hết ha khi hoàn tất được hàng đầu tiên của tuần thứ hai kết thúc cũng đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời vào chân xích thứ ba tiếp tục gây nên 3 mũi móc xích để tạo một mũi kép đơn được mũi kép đơn rồi móc lên 4 mũi móc xích tạo khoảng cách đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế bên móc vào đây một mũi kép đơn móc lên 4 mũi móc xích tạo khoảng cách móc vào chân kép đơn kế bên một mũi kép đơn làm tương tự cho mình cho đến hết sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều tầng móc như thế này nữa ốp cho mình cái tầng thứ nhất của cái chân váy lên và đếm cho mình tổng số hàng móc của cái tầng đầu tiên này được bao nhiêu hàng ta sẽ móc cái tầng thứ hai với cái số hàng móc ít hơn cái tầng đầu tiên này một hàng móc trước ha một cho đến hai hàng móc sau khi đã hoàn tất được cái họa tiết lưới này ít hơn cái tầng à, đầu tiên của cái chân váy mình một hàng móc rồi nè thì tiếp tục từ đây mình sẽ móc cái họa tiết cho cái tầng thứ hai đối với tầng đầu tiên hàng móc đầu tiên nó sẽ bắt đầu bằng một kép một xích một kép tạo khoảng cách nè thì cái tầng thứ hai các bạn cũng làm tương tự móc lên 4 mũi xích móc vào cái chân đó một kép đơn sau đó tiếp tục ha được cái tuần này rồi thì móc lên hai mũi xích móc vào cái chân móc kế bên một kép một xích và một kép tiếp tục móc lên hai mũi xích chân kế tiếp cũng móc một kép một xích và một kép làm tương tự cho đến hết sau khi đã móc đến hết hàng rồi đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời dời kim vào chính giữa của cái họa tiết đầu tiên này móc vào một mũi dời tạo họa tiết đầu tiên thì làm tương tự cho mình giống như hàng thứ hai của cái tầng đầu tiên nè sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như cái hàng móc của cái tầng đầu tiên tức mình sẽ lặp lại của cái tầng đầu tiên ha cho cái tầng thứ hai là được ta sẽ tạo ra được cái tầng thứ hai như thế này với tổng số hàng móc của họa tiết nó sẽ ngang bằng với nhau ha thì sau khi các bạn đã hoàn tất cho mình được cái họa tiết của cái tầng thứ hai giống như họa tiết của cái tầng đầu tiên nó cũng tạo ra cái họa tiết giọt nước xen kẽ với cánh quạt nè ta sẽ có được tầng thứ hai tầm của mình nó sẽ có hai tầng rồi ha đây là lớp tầng đầu tiên và đây là lớp tầng thứ hai những bạn nào mà muốn móc thêm tầng thứ ba thì từ cái họa tiết lưới của tầng thứ ba các bạn sẽ đâm cho mình vào cái hàng móc đầu tiên của tầng thứ hai sau đó mình sẽ móc lưới và móc cái họa tiết tương tự giống như cái tầng thứ hai ha các bạn cứ làm tương tự cho mình cho những bạn nào mà muốn làm thêm nhiều tầng hơn nữa thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu đầm 3 tầng như thế này mặt trước thì các bạn có thể móc cho mình một cái mẫu hoa để trang trí cho thân trước của mình thêm xinh xắn hơn và ở mặt sau mình có tạo cài nút này các bạn sẽ khâu cho mình cái nút vào trong mặt dưới và mình sẽ sử dụng mặt trên để cài vào giúp cho cái phần cổ của mình khi luồn vào đầu nó không có bị cứng ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu áo đầm họa tiết tầng như thế này chúc các bạn thành công